Hello, xin chào anh em Chào mừng anh em quay trở lại với xem kèo bóng là có tiền của mình. À, ngày hôm qua thì ở trên kênh mình cũng đã đẩy cho anh em hai cái trận đấu đây là giữa Man City và Tottenham cũng như là Cardiff à, với Barcelona. À, trận đấu giữa Barcelona và Cardiff thì sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay 11 giờ 30. Còn về ngoại hạng Anh thì à, tất cả những cái giải đấu của nước Anh ấy thì à, chắc là sẽ phải sang tháng 9 thì mới bắt đầu tiếp tục khi mà nữ hoàng của họ đang để tang anh em nên là chắc là những cái giải thuộc nước Anh thì sẽ hết tháng 9 này thì mới bắt đầu quay trở lại. À, tuy nhiên thì ở trong nhóm tối ngày hôm qua thì ờ, chúng ta cũng đã chiến thắng được ờ, hai cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em ở hai trận đấu đấy là Girona và Valladolid cũng như là Werder Bremen với Augsburg rồi. Đấy. À, cái mã của Girona và Valladolid đấy là chúng ta đi tài. Đấy, cái tài có 2.5 thì chúng ta chiến thắng được với cái tài 2.5 cũng như là Osebert được chấp 1.25 khi uh, đá trên sân nhà Werder Bremen. Thì uh, chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng được hai cái má kèo ở hai trận đấu này rồi. Uh, đến với ngày hôm nay thì uh, sẽ là những cái giải đấu của Tây Ban Nha, Đức này, Ý cũng như là Pháp sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay. À, điểm qua một chút về cái giải pháp khi mình đang thấy có một cái trận đấu khá là hấp dẫn đấy là RB Leipzig gặp với Borussia Dortmund anh em Ờ, trận đấu này điểm qua một chút về lực lượng khi mà RB Leipzig uh, trong uh, uh, cái trận đấu uh, tiếp đón Borussia Dortmund họ uh, sẽ thiếu vắng đấy là những cầu thủ uh, Klosterman này cũng như là Dani Mo thì đầu giải đến bây giờ vẫn chưa ra sân vì chấn thương cũng như là Paulsen. Còn về phía Borussia Dortmund khi uh, với chiến thắng 2-0 trước Inter ở cúp C1 thì họ thiếu vắng Ginten uh, Dahu à, Haller thì đang à, điều trị rồi thì không phải nói à, vẫn chưa có sự phục vụ trở lại của Thogan Haza à, Kobe này Mori à, tuy nhiên thì à, có thể họ sẽ có sự phục vụ trở lại của Andemi và Melon đấy À, về bảng xếp hạng thì Borussia Dortmund đang có một phong độ khá là ổn định à, và họ đang xếp thứ hai ở cái giải Bundesliga. Còn về RB Leipzig thì à, họ đang có một à, khởi đầu không được tốt khi mà 5 trận 5 à, vòng vừa qua thì họ chỉ mới có một chiến thắng thôi, hai trận hòa và hai trận thua. Uh, ờ, Werder Bremen uh, ờ, xin lỗi anh em đấy là RB Leipzig thì uh, trận đấu trước ở cúp C1 họ để thua Shakhtar Donetsk với tỷ số là 4-1, còn Borussia Dortmund đánh bại uh, à, Copenhagen với tỷ số là 3-0. Uh, đây cũng sẽ là uh, một uh, cái cú hích tinh thần cũng như là uh, một cái phong độ ờ, chúng ta thấy được sự ổn định của Borussia Dortmund trong mùa giải năm, nay. Họ không có những cái chiến thắng rực rỡ cũng như là không có những ờ, chiến thắng cách biệt. Tuy nhiên thì họ chiến thắng đúng không anh em? Chung quên lại là họ vẫn có 3 điểm khi rời sân cũng như là kết thúc trận đấu. Chỉ có trận đấu ờ, giữa Borussia Dortmund với Werder Bremen thì họ để thua với tỷ số là 3-2 thôi. Đấy. Còn lại thì họ uh, chiến thắng đấy là Heta 1-0 này rồi lại đánh bại Hoffenheim với tỷ số cũng là 1-0. À, ờ, nhìn chung thì ờ, những cái trận đấu vừa qua của Borussia Dortmund ấy họ có hiệu suất ra bàn khá là thấp khi mà tiền đạo ờ, chủ chốt năm ngoái của họ đấy là Erling Haaland thì đã chuyển sang Man City rồi. Thì mình cũng không có đánh giá cao về Borussia Dortmund về cái khoản uh, ghi bàn À, tuy nhiên thì à, với cái việc mà Albi Leipzig đang có một phong độ tồi tệ như thế này thì cũng à, rất là dễ hiểu khi mà Borussia Dortmund sẽ có một kết quả tốt trên sân nhà của Albi Leipzig anh em. À, tuy nhiên thì ở về cái mặt lịch sử đối đầu thì hai trận đấu của năm vừa rồi, năm 2021 2022 thì Albi Leipzig toàn thắng Borussia à, lần lượt với tỷ số là 2-1 cũng như là 4-1 anh em. À, và hiện tại thì chắc chắn rồi Albin Leipzig vẫn đang muốn có một chiến thắng để có thể lấy lại được tinh thần cũng như là khích lệ những cầu thủ. À, trận đấu này thì Borussia à, Dortmund cũng như là OB Leipzig sẽ chơi với đội hình đấy là đội chủ nhà sẽ là 3-4-3 và Dortmund sẽ chơi với đội hình quen thuộc đấy là 4231. À, ờ, hàng công ba người của Albi Leipzig trong trận đấu này sẽ là Timo Werner, à, ở giữa là enkunku và bên cánh còn lại đấy là Sabolazai. Còn về uh, bộ tứ tiền vệ sẽ là David Rum này, Kevin Kapp, uh, Leimer và Henrik. Uh, bộ ba hậu vệ của họ sẽ là Vario, Simakan và Oban Vị trí thủ môn thì vẫn sẽ là Gulassi thôi Còn về bên phía của Borussia Dortmund thì mình ờ, không thấy có một sự thay đổi nào đáng kể cả Khi mà trung phong cắm của họ thì vẫn là Anthony Moretti à, Bộ ba tiền vệ hỗ trợ tấn công Vẫn sẽ là McConroy đá giữa này à, Hai cánh sẽ là Bran và Reina Còn về à, cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Bellingham và Okan à, bộ tứ hậu vệ sẽ là Wop, uh, Hummel và Nico Sterbeck sẽ là đá giữa trung tâm hàng phòng ngự cánh còn lại sẽ là Guerrero thủ môn của họ trong trận đấu này sẽ là Major <clears throat> điểm qua một chút về kèo à, hiện tại thì uh, kèo handicap đang là Albi Leipzig uh, chấp Brooksyanomun đấy là 0.25 anh em <clears throat> ờ, Mình nghĩ rằng ờ, cái mã 0.25 này là cái mã mà đội chủ nhà Đúng không? Và họ vẫn đang đánh giá đấy là hai đội bóng này cũng là ngang nhau thôi Chỉ là OBW sẽ có lợi thế một chút về chủ nhà nên là chấp 0.25 Cái tài hiện tại đang là 3 ờ, Tuy nhiên thì ở hiệp 1 thì mã đang là đồng banh Điểm qua về cái hiệu số bàn thắng bàn thua thì trong 4 vòng đấu 5 vòng đấu vừa qua thì Borussia Dortmund để thủng lưới 4 bàn. Còn RB Leipzig thì để thủng lưới đến tận 9 bàn anh em. Đây cũng ờ, là một trong những cái điểm yếu để Borussia Dortmund có thể đánh bại RB Leipzig trong cái trận đấu này. À, trận đấu này thì uh, mình sẽ chọn Brook Senok Moon khi mà họ ờ, mặc dù là hàng tấn công họ không được tốt tuy nhiên thì ờ, với việc là hàng phòng ngự cũng khá là ngon anh em với có sự góp mặt của Homer cũng như là Sterpek thì ờ, họ vẫn đang là một trong những cái hàng phòng thủ tốt ở trong cái giải năm nay rồi tính đến thời điểm hiện tại với chỉ có thủng lưới 4 bàn thôi còn Aubi Leipzig thì họ thủng lưới đến tận 9 bàn với hàng phòng ngự ba người này đây sẽ là cái mã đầu tiên mà mình sẽ chốt cho anh em để anh em có thể chúng ta đi từ đầu nhá à, nói luôn đấy là những cái mã kèo mà mình đẩy ở trên kênh ấy thì sẽ là những cái mã mà mình gợi ý cho anh em chơi từ đầu thôi còn tất nhiên rồi à, khi mà anh em đã nhờ sự giúp đỡ của mình cũng như là đã à, vào trong nhóm của mình thì mình sẽ đẩy cho anh em khi nào mà trận đấu diễn ra khi mà mình biết được thật sự là đội hình dự kiến ờ, hay là đội hình chính thức đúng không? Đội hình chính thức của hai đội bóng và lối chơi của hai đội bóng sẽ như thế nào thì mình mới bắt đầu chốt kèo và những cái kèo góc này góc góc chấp cũng như là những kèo thẻ thì ờ, khi nào trận đấu bắt đầu thì mình mới chốt cho anh em nhé chúng ta cũng không cần phải ờ, tập trung quá nhiều vào hai cái mã kèo chính đúng không vì những cái trận đấu ngang ngửa nhau thế này thì tất nhiên rồi anh em fan của đội nào thì anh em sẽ đi đội đấy thôi còn uh, vì cái việc mà chiến thắng được kèo hay không thì chúng ta còn phải xem xét những cái khách quan cũng như là chủ quan khi mà trận đấu bắt đầu như mình cũng nói rồi với những cái chiếc thẻ thì ờ, cũng sẽ là ảnh hưởng rất nhiều đến cái trận đấu thì anh em nào muốn đi đường dài với mình cũng như là muốn đầu tư bóng chuyên nghiệp thì anh em à, cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram thì mình à, sẽ hỗ trợ cho anh em cách chơi bóng cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em nhận những cái tiếp kèo vàng cũng như là những cái mã kèo mà anh em chúng tôi đẩy lên là mã kèo miễn phí anh em nhé. Còn bây giờ thì xin gặp hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo.